rồi nói tiên thì lộc Có Tài xin à, gửi lời chào lời chúc đến sức khỏe toàn thể tất cả anh em mọi miền Bắc Trung Nam nha đó gửi lời chúc đến anh em và cảm ơn anh em chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ và đến với à, cơ sở của mình nhiều món đồ chơi về cờ bạc thì hôm nay thì Lộc cũng à, làm video clip ha, tiếp tục làm clip để chia sẻ đến toàn thể anh em về bộ môn chơi ha cái môn sản phẩm này chơi nó không có mới nữa anh em nha nó gọi là bầu cua báo rung sáu mặt thôi anh em nhé nhưng mà mình làm mình ờ, video để mình chia sẻ cho những anh em nào mà chưa biết hoặc là mới bước vào con đường cờ bạc thì hãy xem video này để có thể tham khảo thêm còn anh em nào biết rồi thì hãy ờ, bấm like và có, <laughs> và ủng hộ cho bên cơ sở lọc phát tài nhé anh em nhé chứ đừng có <laughs> đừng có buồn gì ờ, lọc hết á lọc thì nói chung là làm thì cho anh em thôi cố gắng làm thật nhiều đồ ha làm thật nhiều thật nhiều thật nhiều về sản phẩm bầu cua tài xỉu ha, và hai là tìm tòi ra những tất cả các loại sản phẩm mới để có thể là tư vấn có thể trao đổi ha trao đổi để có thể là cho anh em thôi thì nói chung ra thì mình làm được nhiều đồ đạc mình bán cho anh em thì anh em cũng có tiền đi chơi ha thua tha có thể gỡ gạt lại được và mình cũng có đồng tiền ra vô lo cho cuộc sống thôi anh em nhé à mình cũng muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình ha con cái này nọ thôi cho mình cũng không có bông chen gì ở ngoài xã hội gì nhiều đó thì anh em nào mà mến ha mến và không ờ, đi với cơ sở của bên cơ sở lọc phát tài á, thì nhớ ủng hộ cho mình thật nhiều thật nhiều luôn anh em nhé đó và lời cảm ơn đến tất cả anh em khu vực miền tây luôn anh em nhé ừ. rồi thì mình cũng không có gì nhiều để mình làm đi thuốc ha mình sẽ tiếp tục vào video chính ngày hôm nay ở cái video chính ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về sản phẩm là báo rung sáu mặt của bầu cua anh em nha bầu cua báo rung sáu mặt thì, thì tất nhiên chơi nó phải có tan anh em nhé chơi cái sản phẩm này tất nhiên anh em phải chấp nhận có tan là sòng của anh em một là anh em cháo được hột hai nữa là anh em có thể làm sòng về cái sòng đó là đừng kiểm tra hột hoặc là không xé hột thì anh em có thể chơi có bầu cua sáu mặt này đó và cua số mặt này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em ha để anh em có thể nhận biết được nó là đây là một con chip thôi anh em nha đó chip thì có hai ba loại chip chip này là chơi qua thùng giấy ha anh em nhé thùng giấy hoặc thùng nhựa này đó chip này là chơi qua những thau nhôm này anh em anh em anh em nên nhớ là có hai loại chip anh em nhé đó các anh em mua thì mình sẽ tư vấn cho anh em nếu mà anh em chơi thau nhôm này đó thì sẽ chơi những cái loại chip nhỏ này nó sẽ là một vuông rưỡi đó, ờ, chip nhỏ hơn cái chip uh, chơi qua cái thùng hoặc là giấy rồi to hơn anh em nhé đây là chip một con rưỡi có thể chơi xuyên qua thùng nhôm dành cho những anh em miền Trung <coughs> miền Trung á miền Trung thường thường là chơi những cái thùng nhôm này anh em nè đó chơi những kích cỡ thùng nhôm hoặc là anh em Nha Trang rồi á đó. là chơi những loại thùng nhôm này nè và đồng thời mình cũng nói sơ qua về sản phẩm thau nhôm này thau nhôm này thì bên cơ sở Lộc Tài chuyên cung cấp tất cả các loại thau vô cho anh em luôn ha thau không tan và thau có tan đó, thau có tan là thau gì thau có tan có thể là làm camera đó, làm camera vào đó để em lắc cái hoặc là anh em tráo nắp rồi đó, đó hoặc là thùng này anh em nè ở thùng này là anh em miền Tây khu vực miền Tây ở miền Tây miền Nam mình đó, sẽ chơi những cái loại thùng này đó, thùng và bô sơn nước này đó, thì làm camera thì bao đẹp luôn đó, các em không đó, bên cơ sở mình nó không thiếu một cái gì hết đó các anh em chỉ cần lên và alo cho mình và thân nhựa này ha đó thì các anh em liên hệ với mình qua số điện thoại là 0786011234 hoặc là 0786041234 ha sẽ gặp trực tiếp mình hoặc là gặp những nhân viên chuyên về đầu ngành về bầu cua cờ bạc bịp đó, sẽ tư vấn cho anh em nhiều hơn đó rồi thì mình không vòng vo gì nhiều thì cái chip này thì mình đã làm sẵn vào trong này rồi anh em nhé làm sẵn vào một bộ rồi tại vì mình làm video mà các anh em nào mà muốn á muốn à, cách làm chiếc bột cua này các anh em xem video comment ở dưới video các anh em mà chưa biết comment ở dưới hoặc là nhắn tin cho mình đó, để mình sẽ làm video trực tiếp để hướng dẫn và chỉ các anh em cách làm này không anh em nào mà muốn tò mò tự làm thì mua về đó mình sẽ chỉ cách làm luôn anh em nhé bây giờ mình làm rồi vào rồi hai hộp này là hai hộp chợ à, bình thường 5 năm ha đấu trường 5 năm mình làm cực kỳ đẹp anh em ha đó hộp của cua thì mình không thiếu đâu anh em nhé nhiều lắm còn nhiều nữa nhưng mà mình à, không thể <laughs> quay hết được cho anh em được coi hết được ha mình chỉ để vài mẫu cho anh em xem thôi còn những cái mẫu nào mà không có thì em cứ liên hệ với mình ha đó những mẫu này là mẫu độc quyền em anh em nè mẫu này những mẫu độc quyền nữa nè đó cái này không tem gà bông này nè đó đây là những sản phẩm mẫu độc quyền và mình đang à, làm à, mẫu này đó thì các anh em nào mà chơi được um, chơi cái mẫu này á thì các anh em cũng liên hệ với mình nha mình sẽ cung cấp cho anh em những cái mẫu mới nhất hiện đại nhất ừ. rồi thì bây giờ mình làm rồi thì công thức thì mình cũng ghi sẵn rồi anh em nè công thức thì nó sáu mặt ha <laughs> nhưng mà nó sẽ là kèm thêm một mặt không rung thì một mặt không rung là mình sẽ làm sẵn là em biết này nai không rung này tôm một ngắn một dài này à, một ngắn một dài con gì là con cua con cua là một ngắn nè con bầu là hai hai ngắn nè con bầu hai ngắn đúng rồi con cá là hai dài con gà là một dài đơn giản ha đúng rồi nè rồi ờ, cái chip này thì trong sòng thì cái này muốn ờ, một mét hai mét quay đầu không có xa quá nên nó tầm 2 mét à, mét rưỡi là được rồi đấy thì thông nhôm ha, mình sẽ test qua thông nhôm này cho anh em ha, để mình nói là phải có thật ha chơi là cái gì mình nói là phải có thật để anh em có thể tin tưởng ha cái gì cũng phải là uy tín cho anh em luôn đó uy tín uy tín luôn anh em nha đó thì hôm nay rung thì mình để lên rồi ha đó mình sẽ lắc này rồi một ngắn anh em nha một ngắn thì trong này đã mình đã ghi là tương ứng con cua rồi ha thì cái bán này thì các anh em biết được con cua trong này rồi đó các anh em thấy không cua bầu này ha chuẩn này một cây nè tiếp tục nó nó vẫn còn lại con cua anh em nha nó chưa đi con cua được đó, cua bầu bầu ha đi mỗi con à, ấy rồi cua vẫn còn anh em hay không ba dáng cua luôn đó, mình sẽ lắc để đi cua rồi rồi đi cua rồi anh em một dài đó giờ là một dài đúng không anh em một dài để coi nó tương ứng với con gì một dài là con gà anh em nhé một dài thì tương ứng với con gà đó thì em bao nhiêu tích tay tích tay các anh em ví dụ như hai người ha một mình sẽ nói về nếu như anh em làm xong ví dụ như mình làm xong đúng không mình là đi mua đồ về ha mình bỏ vào cho một người ngồi lắp đó, mình quấn sinh tải anh tay cái này là mình quấn gần gà đúng không anh em quýnh về gà đó. gà nai cua đúng không quýnh sinh tản tay anh em nhé nên nhớ quýnh sinh tản tay thì chơi á thì anh em nên nhớ vừa vừa phải phải thôi đó đừng có ham quá mà quýnh cây nào cũng trúng cây nào cũng trúng thì người ta sẽ nghi ngờ cái độ nghi ngờ người ta sẽ có và người ta sẽ bốc hột xé hột thì cái điều đó thì có tan thì mình phải chấp nhận thôi đúng không chơi có tan mà rồi những quán này thì nó đông một ngắn một dài một ngắn một dài thì mình sẽ quýnh về con tôm đó tôm nha anh em nha đó anh em không cua tôm nai đó. cái này thì cực kỳ là nó cũ thôi anh em nhé những video này thì mình làm thì đôi khi thì mình cũng nó cũ rồi mình cũng ngại nhưng mà nhiều anh em cũng comment cũng có gọi à, nhiều anh em chưa biết thì cũng có nói là ừ sao anh làm cho em về cái video về bộ cua sống mặt đó thì mình làm lên đây up lại lên cho anh em YouTube để anh em có thể xem những anh em nào chưa biết còn anh em nào biết rồi thì uh, thì ủng hộ cho mình hoặc là lâu lâu thì like cho mình cái like ha anh em nhé ừ. đúng rồi anh em tôm tiếp này mình làm cây hai cây nữa thôi anh em nhé vì cái độ chính xác của nó là cực kỳ là chuẩn rồi tiếp tục một ngắn một dài vẫn là con tôm anh em nhé đó, các anh em thấy không đó, rồi mình bỏ cái thùng à, vào luôn đặt thử cái thùng này rồi một ngắn một dài vẫn con tôm anh em nhé đó đúng không đó cái gọi là xuyên qua thau nhôm này thì thau nhựa này vẫn qua luôn anh em nhé tìm không hai cái thì nó không biết được đây không rung anh em nhé không rung thì thôi cũng nai nữa coi đó có nai đúng không nè nó gỗ thau nhựa đi không rung nai vẫn còn đúng không nai vẫn còn đó, lấy khăn nhôm sóc đó rồi lắc này một ngắn một ngắn thì anh em quấn cho mình về mặt con cua đó thấy chưa đó. một ngắn tiếp tục cua đúng không đó, cực kỳ đơn giản thôi không rung không rung thì có nghĩa là còn nai đó, chết một cây thua một cây cây này nó bị lỗi ha chưa kịp quay một ngắn một dài lợn tôm đó các anh em thấy không đấy mình chỉ test sơ qua về sản phẩm à, bầu cua báo rung à, sáu mặt này cho anh em thôi đó, thì anh em à, xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lập quan tài nha còn thời thắc mắc mọi thắc mắc thì hãy comment dưới video để mình sẽ tư vấn cho anh em ha, nhiều hơn Đấy, thì năm 2020 này chúc anh em thành công về môn chơi bầu cua bịp này anh em nhé đó chào anh em chúc anh em thật nhiều sức khỏe và chiến thắng